Hello, xin chào anh em đã đến với kênh của Lộc Phát Tài thì hôm nay Lộc Phát Tài xin à, gửi đến em về bộ môn bầu cua bịp thì uh, à, sẵn hôm nay á, thì à, có khách đặt cho Lộc cái làm cái thùng camera về bầu cua đó thùng sơn camera nè anh em nhìn. đó thì bên Cường nhận làm tất cả các loại thâu thùng camera kích mẫu mã của anh em luôn đó không cần phải mẫu mã với mình đây là cái mẫu mã của anh em gửi cho mình làm đó anh em nhìn nè cực đẹp anh em thấy không đó nói chung là như một cái thùng mới luôn không ảnh hưởng một cái tem mát gì của anh em hết ở đây là tem mát của anh em bị sẵn hết rồi nha anh em đây là người ta làm sẵn hết rồi người ta bị làm sẵn á chứ không phải là mình làm đâu đó nguyên một cái thùng mới 100% và bao nét cho anh em nói chung là nó làm ờ, rất là nhiều thứ là khiển này hoặc là cái khiển là remote anh em mốt để bấm mở bấm mở đó đó nhưng mà khách đây thì không thích rườm rà như vậy thì làm luôn làm mở tự động nói chung là mắt mở tự động đó thì là thâu thùng này nó rất là nhiều loại để để, để mà chơi nó loại loại ờ, tốt có mà loại binh trung bình có loại là loại trung bình nếu mà loại tốt nữa thì nó rơi vào tầm uh, mười mấy x đến hai hai x anh em nha mười mấy x đến hai x anh em hiểu rõ thì mình không nói rõ cái giá nhưng mà tầm đó còn cái này thì nó tầm uh, ít ít trở lại nói chung là nhỏ thì uh, bây giờ mình sẽ test cho anh em thì về thùng đã nói thùng thùng camera bầu cua rồi thì hột nào cũng được dĩa nào cũng được anh em nha quan trọng cái thùng thôi đó bây giờ mình sẽ cho vào ba hột lắc luôn cho anh em mình chơi xong rồi mình mới uh, nói tiếp anh em nha bây giờ tại vì video có hạn nó còn thắc mắc như thế nào thì anh em liên hệ tới hai số điện thoại ở trên 0786 01124 và 0786 04124 để được lọc có tài tư vấn cho anh em rồi bây giờ mình sẽ test luôn ba cua nha anh em anh em chỉ cần bấm một nút này lên và nó sẽ hiện trên màn hình là sẽ thấy nha anh em tôm tôm tôm ba con cua nhảy lên ba con tôm đó này thấy chưa nhanh nhảy lắm cực kỳ nhanh cua à, tôm bầu cá ừ, thấy chưa rất chuẩn rất chuẩn tôm tôm này đó nói chung là chuẩn 100 phần trăm riêng về riêng về thùng thâu thùng camera bọc cua thì chuẩn 100 phần trăm cua tôm đó anh em thấy chưa chuẩn 100% không 100% 100 ngàn bầu nai gà đó anh em thấy chưa test sơ vậy thôi không có cần à, test nhiều đâu anh em ạ à. tại vì à, đã nói về thùng camera rồi thì bao chuẩn cho anh em và cái thùng này quýnh trong anh em được 2 tiếng đồng hồ sạc từ nha sạc từ hoặc là sạc từ anh em hiểu không có nghĩa là sạc cảm ứng á đó. chứ không phải là sạc kim lỗ rồi đâm như hồi xưa xưa đâu đây nói chung là hiện đại hơn rồi bao cho anh em thử 500 bao thử rọi đèn trong luôn cái thùng đẹp luôn đó anh em nhìn cái thùng anh em biết mà đúng không thùng rất đẹp đó yeah. rồi à, anh em xem video thấy hay thì để lại một like một đăng ký đăng ký kênh anh em để anh em theo dõi bên lọc phát tài sẽ làm ra nhiều cái video mới và anh em có thể theo dõi bên lọc phát tài cung cấp cho anh em tất cả các loại bầu cua bài tài xỉu luôn chứ không phải riêng về bài bầu cua đâu đó thì uh, chúc anh em cái năm 2020 này thành công hơn trong cái ờ, môn bột cua bịp rồi xin chào anh em